Thanh Lê xin chào tất cả các anh chị. Chào mừng anh chị đến với buổi chia sẻ về sản phẩm của Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nhân lực Dai Daichilai Việt Nam. Anh chị thân mến, chắc hẳn anh chị đang có một công việc ổn định, mức thu nhập đều đặn, con ngoan, học giỏi. Và Lê tin chắc chắn rằng ai cũng mong muốn mình luôn gặp hạnh phúc, có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Thế nhưng, không ai có thể biết trước điều gì đang chờ đợi chúng ta. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, tai nạn thương tích là nguyên nhân hàng đầu của thương tật và thương vong. Tại Việt Nam, hàng năm có khoảng 1,3 triệu vụ tai nạn, cướp đi sinh mạng của 32.000 người. Chỉ riêng năm 2019, hơn 7.000 người tử vong do tai nạn giao thông, đuối nước là nguyên nhân cướp đi sinh mạng của hơn 3.000 trẻ em. Đó là còn chưa kể đến tai nạn lao động. Rủi ro thì không ai mong muốn cả, nhưng nếu nó xảy ra, anh chị sẽ làm gì để bảo vệ gia đình của mình? Chia sẻ với những lo lắng đó, Life Việt Nam mang đến cho khách hàng một giải pháp vô cùng hữu hiệu, đó là bảo hiểm tai nạn cao cấp, giúp cho khách hàng được bảo vệ trọn vẹn trước những rủi ro do tai nạn gây ra và được hỗ trợ nguồn tài chính vững chắc cho cuộc sống của người thân yêu và chính khách hàng. Vậy, bảo hiểm tai nạn cao cấp có ưu điểm nổi bật như thế nào? Bảo vệ đa dạng và trọn vẹn các mức độ thương tật với mức phí hợp lý. Khách hàng được mở rộng phạm vi bảo vệ lên đến 75 tuổi. Ngoài mức bảo vệ cao lên đến 5 tỷ đồng, khách hàng còn có cơ hội nhận gấp đôi quyền lợi, giúp yên tâm hơn trên các hành trình và nơi công cộng. Chưa hết, khi khách hàng có phát sinh nằm viện do tai nạn, Digi Life Việt Nam sẽ kịp thời hỗ trợ 200.000 đồng cho mỗi ngày nằm viện. Tuyệt vời hơn nữa, sản phẩm này còn chi trả quyền lợi bảo hiểm cho người được bảo hiểm là trẻ em như người lớn. Bảo hiểm tai nạn cao cấp mang đến cho khách hàng những quyền lợi sau. Thứ nhất, quyền lợi tử vong do tai nạn và tử vong do tai nạn đặc biệt. Quyền lợi thứ hai, thương tật do tai nạn. Quyền lợi thứ ba, hỗ trợ viện phí do tai nạn. Còn chân chơi gì nữa? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết từng quyền lợi nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu quyền lợi đầu tiên, đó là quyền lợi tử vong do tai nạn và tử vong do tai nạn đặc biệt. Khi người được bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm tai nạn cao cấp, tử vong do tai nạn, Dai Life Việt Nam sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm sau đó hợp đồng sẽ chấm dứt hiệu lực. Để các anh chị dễ hình dung, sau đây là ví dụ minh họa. Anh Tâm, 30 tuổi, tham gia An Tâm Hưng Thịnh toàn diện với số tiền bảo hiểm là 1 tỷ và thời hạn 25 năm. Anh Tâm tham gia thêm bảo hiểm tai nạn cao cấp cho bản thân với số tiền bảo hiểm là 1 tỷ cùng thời hạn 25 năm. Và năm thứ tư của hợp đồng, anh Tâm không may tử vong do tai nạn. Lúc này, ngoài quyền lợi của sản phẩm chính, Người nhà của anh Tâm còn được nhận thêm 1 tỷ đồng, quyền lợi của bảo hiểm tai nạn cao cấp. Sau đó, hợp đồng sẽ chấm dứt hiệu lực. Trường hợp thứ hai, người được bảo hiểm của bảo hiểm tai nạn cao cấp không may tử vong do tai nạn đặc biệt. Đai Chi Life Việt Nam sẽ chi trả 200% số tiền bảo hiểm. Sau đó, hợp đồng sẽ chấm dứt hiệu lực. Vậy, tai nạn đặc biệt được định nghĩa như thế nào? Đó là trong trường hợp người được bảo hiểm bị tử vong ở một trong ba tình huống sau. Tình huống thứ nhất, khi đang là hành khách có mua vé trên phương tiện giao thông công cộng, lưu ý phương tiện đó phải có lịch trình thường xuyên và trên tuyến đường định sẵn. Tình huống thứ hai, người được bảo hiểm tử vong trong thang máy công cộng, không bao gồm thang cuốn, thang máy hoạt động trong hầm mỏ hoặc các công trình xây dựng. Tình huống thứ ba, người được bảo hiểm tử vong do hỏa hoạn tại một số tòa nhà công cộng để biết thêm chi tiết điều này, anh chị vui lòng tham khảo thêm quy tắc và điều khoản của sản phẩm. Sau đây là ví dụ minh họa. Chúng ta quay lại câu chuyện của anh Tâm. Lần này, anh Tâm tử vong khi đang là hành khách trên một chuyến bay thương mại. Ngoài quyền lợi của sản phẩm chính, Chi Lai Việt Nam còn chi trả 2 tỷ đồng cho quyền lợi của bảo hiểm tai nạn cao cấp cho gia đình của anh Tâm. Sau đó, hợp đồng sẽ chấm dứt hiệu lực. Ngoài chi trả quyền lợi tử vong do tai nạn, sản phẩm bảo hiểm tai nạn cao cấp còn chi trả quyền lợi thương tật do tai nạn. Khi người được bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm tai nạn cao cấp, thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, chi lai Việt Nam sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm. Sau đó, hợp đồng sẽ chấm dứt hiệu lực. Theo quy tắc và điều khoản quy định, thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn là trường hợp người được bảo hiểm mất hoàn toàn hai chi hoặc mất hoàn toàn hai tay hoặc mất thị lực và không thể phục hồi của hai mắt đối với sản phẩm truyền thống. Mất khả năng lao động hoàn toàn và vĩnh viễn cũng được xem là thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn. Đối với quyền lợi thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn, Dai July Việt Nam sẽ chi trả theo tỷ lệ phần trăm số tiền bảo hiểm, tương ứng với bản sự kiện và tỷ lệ thanh toán. Ví dụ, người được bảo hiểm của sản phẩm mất thị lực không thể phục hồi của một mắt do tai nạn, thì Dai July Việt Nam sẽ chi trả 50% số tiền bảo hiểm anh chị vui lòng tham khảo thêm trong quy tắc và điều khoản của sản phẩm. Ngoài quyền lợi thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn, khi người được bảo hiểm không may, thương tật tạm thời do tai nạn cũng được Dai Daiichi Việt Nam chi trả theo bảng tỷ lệ. Bên cạnh đó, khi người được bảo hiểm của sản phẩm không may gãy xương do tai nạn, ví dụ người được bảo hiểm gãy xương đùi của một chân sẽ được Dai Daiichi Việt Nam chi trả 6% số tiền bảo hiểm. Anh chị vui lòng tham khảo thêm quy tắc và điều khoản của sản phẩm. Trường hợp người được bảo hiểm bị phỏng do tai nạn, Dai Chi lai Việt Nam sẽ chi trả theo tỷ lệ phần trăm số tiền bảo hiểm. Thấp nhất 10% lên đến 100% số tiền bảo hiểm, tùy theo từng mức độ. Anh chị vui lòng tham khảo thêm quy tắc và điều khoản của sản phẩm. Lưu ý, quyền lợi thương tật do tai nạn có thể được chi trả nhiều lần cho nhiều thương tật hoặc tai nạn khác nhau, nhưng tổng tỷ lệ thanh toán của các lần chi trả không vượt quá 100% số tiền bảo hiểm và sẽ được khấu trừ trước khi chi trả cho quyền lợi tử vong và thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn. Sau đây là ví dụ minh họa. Quay lại câu chuyện của anh Tâm. Vào năm thứ tư của hợp đồng, anh Tâm không may mất tay trái từ khuỷu tay trở xuống do một tai nạn lao động. Lúc này, theo bản tỷ lệ, Việt Nam sẽ chi trả 65% số tiền bảo hiểm, tương ứng 650 triệu đồng hợp đồng vẫn tiếp tục hiệu lực. Một thời gian sau, anh Tâm không may bị điếc hoàn toàn hai tay ở một tai nạn khác. Lúc này, theo bảng tỷ lệ, Life Việt Nam chi trả 50% số tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, tổng quyền lợi thanh toán của sản phẩm này không vượt quá 100% số tiền bảo hiểm. Nên lần này, Life Việt Nam sẽ chi trả 350 triệu đồng. Sau đó, sản phẩm bổ sung này chấm dứt hiệu lực. Và bây giờ chúng ta đến với quyền lợi thứ ba, Quyền lợi hỗ trợ nằm viện do tai nạn. Khi người được bảo hiểm của sản phẩm này phải nằm viện do tai nạn, thì Dai Life Việt Nam sẽ kịp thời hỗ trợ 200.000 đồng cho mỗi ngày nằm viện và tối đa lên đến 90 ngày cho cùng một tai nạn. Trong trường hợp này, người được bảo hiểm nằm viện nhiều hơn một lần cho cùng một tai nạn, thì lần nằm viện sau không cách ngày xuất viện của lần nằm viện trước quá 60 ngày. Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu một số định nghĩa quan trọng của sản phẩm này. Định nghĩa đầu tiên tai nạn tai nạn là một sự kiện hoặc một chuỗi sự kiện liên tục khách quan xảy ra do tác động của một lực một vật bất ngờ từ bên ngoài không chủ động và ngoài ý muốn lên cơ thể của người được bảo hiểm sự kiện hoặc chuỗi sự kiện nêu trên phải xảy ra trong thời gian sản phẩm này có hiệu lực gây ra thương tật hoặc tử vong cho người được bảo hiểm trong vòng 180 ngày tính từ ngày xảy ra sự kiện hoặc chuỗi sự kiện đó và là nguyên nhân trực tiếp duy nhất và không liên quan đến bất kỳ nguyên nhân nào khác, bao gồm đau ốm, bệnh tật, ngộ độc, nhiễm các loại virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng, nhiễm trùng, biến chứng. Tai nạn phải xảy ra trong thời gian sản phẩm có hiệu lực. Định nghĩa tiếp theo, thương tật. Thương tật là thương tích hoặc chấn thương trên thân thể của người được bảo hiểm do tai nạn gây ra. Thương tật không bao gồm các tình trạng tồn tại trước, là thương tật do tai nạn đã xảy ra hoặc đã được chẩn đoán hoặc điều trị trước ngày hiệu lực hoặc trong thời gian mất hiệu lực của sản phẩm này hoặc các tình trạng bẩm sinh, khuyết tật khi sinh hoặc mất bộ phận cơ thể bị thừa do bẩm sinh. Như vậy, với sản phẩm bảo hiểm tai nạn cao cấp, khách hàng sẽ được bảo vệ tài chính trong trường hợp tử vong do tai nạn hoặc tử vong do tai nạn đặc biệt. Kế đến, được hỗ trợ tài chính giúp mau phục hồi trong trường hợp gãy xương, phỏng, thương tật tạm thời, thương tật một phận vĩnh viễn và thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn. Chưa hết, khách hàng còn được hỗ trợ tài chính khi nằm viện lên đến 200.000 đồng cho mỗi ngày nằm viện. Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm như thế nào? Rất đơn giản, khách hàng chỉ cần nộp giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đã điền thông tin đầy đủ và chính xác giấy tờ chứng minh sự kiện bảo hiểm trong vòng 90 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn và bằng chứng về quyền được nhận quyền lợi bảo hiểm. Anh chị vui lòng tham khảo thêm trong quy tắc và điều khoản của sản phẩm. Vậy ai có thể tham gia sản phẩm này? Tất cả khách hàng từ 30 ngày đến 65 tuổi đều có thể tham gia sản phẩm này. Bảo vệ tối đa lên đến 75 tuổi. Thời hạn hợp đồng tối thiểu là 5 năm, tối đa 75 năm. Tất cả khách hàng thuộc phân nhóm nghề nghiệp 1, 2, 3, 4 đều có thể tham gia sản phẩm này. Người được bảo hiểm nhỏ hơn 18 tuổi có thể tham gia với số tiền bảo hiểm tối đa là 500 triệu đồng. Người được bảo hiểm từ 18 tuổi trở lên có thể tham gia với số tiền bảo hiểm là 5 tỷ đồng và không lớn hơn 5 lần với số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính. Số tiền bảo hiểm tối thiểu khi tham gia cùng sản phẩm An Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện là 50 triệu đồng. Khi tham gia cùng sản phẩm Đại gia An Phúc và liên kết đầu tư là 150 triệu đồng. Sản phẩm này không chỉ bảo vệ cho người được bảo hiểm của sản phẩm chính, mà còn bảo vệ cho cả bên mua bảo hiểm, vợ, chồng, con, anh chị em, cha mẹ, cha mẹ người hôn phối của người được bảo hiểm của sản phẩm chính. Sản phẩm bảo hiểm tai nạn cao cấp được tham gia khi nào? Tham gia khi mua mới cùng với các sản phẩm đang triển khai tại Daichi Life Việt Nam. Tham gia thêm vào hợp đồng hiện hữu, vào ngày kỷ niệm tháng hợp đồng đối với hợp đồng liên kết chung vào ngày kỷ niệm năm hợp đồng đối với hợp đồng truyền thống và hợp đồng liên kết đơn vị. Trong trường hợp khách hàng muốn nâng cấp từ bảo hiểm tai nạn toàn diện nâng cao sang bảo hiểm tai nạn cao cấp, đây Lai Việt Nam sẽ không thẩm định sức khỏe với điều kiện bảo hiểm tai nạn toàn diện nâng cao phải có số tiền bảo hiểm lớn hơn hoặc bằng bảo hiểm tai nạn cao cấp và chưa từng có yêu cầu bồi thường. Theo anh chị, ai cần tham gia sản phẩm này? Tất cả khách hàng muốn mở rộng phạm vi bảo hiểm và ứng phó trước những rủi ro trong cuộc sống. Khách hàng mong muốn được gia tăng bảo vệ trước những tai nạn bất ngờ và mong muốn được bảo vệ các thành viên trong gia đình chỉ trên cùng một hợp đồng. Chúng ta vừa tìm hiểu sản phẩm bảo hiểm tai nạn cao cấp của Daiichi Life Việt Nam. Hy vọng rằng sau chương trình này sẽ có thêm nhiều gia đình được bảo vệ trước những rủi ro do tai nạn hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào video tiếp theo.